âm bồ tát nam mô quan thế âm bồ tát nam mô quan thế âm bồ tát Nam mô Quảng Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quang Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô quan thế âm bồ tát nam mô quan thế âm bồ tát nam mô quan thế âm bồ tát nam mô quan thế âm bồ tát nam mô quan thế âm bồ tát nam mô quan thế âm bồ tát nam mô quan thế âm bồ tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát À, à, Nam Mô Quảng Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quang Thế Âm Bồ Tát à, Nam Mô Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quang Thế Âm Bồ Tát Ờ, nam mô quán thế âm bồ tát ừ, nam mô quán thế âm bồ tát nam mô quán thế âm bồ tát nam Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quảng Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quang Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát nam mô quan thế âm bồ tát Nam mô Quảng Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quang Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quang Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô quan Thế Âm Bồ Tát Nam Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quảng Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quang Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quang Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quang Thế Âm Bồ Tát nam mô quan thế âm bồ tát nam mô quan thế âm bồ tát nam mô quan thế âm bồ tát nam mô quan thế âm bồ tát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 Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát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 Nam mô Quảng Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quang Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quang Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quảng Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quang Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quang Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quang Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quang Thế Âm Bồ Tát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 Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô quan thế âm bồ tát nam mô quan thế âm bồ tát nam mô Quan thế âm bồ tát nam mô quan thế âm bồ tát nam mô quan thế âm bồ tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát nam mô quan thế âm bồ tát nam mô Quan thế âm bồ tát nam mô quan thế âm bồ tát nam mô quan thế âm bồ tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ờ, ừ, Nam Mô Quảng Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quang Thế Âm Bồ Tát ừ, Nam Mô Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quang Thế Âm Bồ Tát Ờ, nam mô quán thế âm bồ tát ừ, nam mô quán thế âm bồ tát nam ờ. mô quán thế âm bồ tát nam Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát à. Nam Mô Quảng Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quang Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát nam mô quan thế âm bồ tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quảng Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quang Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quang Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quang Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát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 Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát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 Ờ, Nam mô Quảng Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quang Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quang Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quang Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát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 Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô quan thế âm bồ tát nam mô quan thế âm bồ tát nam mô Quan thế âm bồ tát nam mô quan thế âm bồ tát nam mô quan thế âm bồ tát nam mô quan thế âm bồ tát nam mô quan thế âm bồ tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát nam mô quan thế âm bồ tát nam mô quan thế âm bồ tát nam mô quan thế âm bồ tát nam mô quan thế âm bồ tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ờ, ừ, Nam Mô Quảng Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quang Thế Âm Bồ Tát ừ, Nam Mô Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quang Thế Âm Bồ Tát nam mô quán thế âm bồ tát ờ, nam mô quán thế âm bồ tát ừ, nam mô quán thế âm bồ tát nam ờ. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quảng Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quang Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quang Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quang Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát nam mô quan thế âm bồ tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quảng Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quang Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quang Thế Âm Bồ Tát Nam mô quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô quan Thế Âm Bồ Tát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 Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát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 Ờ, nam mô quảng thế âm bồ tát nam mô quang thế âm bồ tát nam mô quang thế âm bồ tát nam mô quan thế âm bồ tát Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quảng Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quang Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quang Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quang Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quang Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quảng Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quang Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quang Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quang Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quang Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quảng Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô quan thế âm bồ tát nam mô quan thế âm bồ tát nam mô Quan thế âm bồ tát nam mô quan thế âm bồ tát nam mô quan thế âm bồ tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát nam mô quan thế âm bồ tát nam mô quan thế âm bồ tát nam mô quan thế âm bồ tát nam mô quan thế âm bồ tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quảng Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quang Thế Âm Bồ Tát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 Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quảng Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quang Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quang Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quang Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát nam mô quan thế âm bồ tát Nam mô quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô quan Thế Âm Bồ Tát nam mô quan thế âm bồ tát nam mô quan thế âm bồ tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quảng Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quang Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quang Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quang Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô quan Thế Âm Bồ Tát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 Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát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 Ờ, ờ, ừ, Nam mô Quảng Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quang Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quang Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quảng Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát Thank you.